Hello anh em, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của Cường Phát Lộc Thì hôm nay Cường Phát Lộc giới thiệu tới anh em về cái bộ môn tài xỉu bịp của năm 2020 và 2021 Thì vốn à, vẹn chỉ còn 3, 3 tháng mấy nữa anh em Đó, 3 tháng mấy nữa thôi là sẽ đến à, đón anh em sẽ đón cái Tết năm 2021 rồi Thì à, Cường cũng xin chúc tất cả anh em luôn may mắn trong những cuộc sống đời thường của anh em Thì có rất nhiều anh em đã điện cho Cường và nhắn tin cho Cường hỏi là anh em ơi bây giờ á có những cái bộ tài xỉu nào mà không tan không anh có nghĩa là không tan có nghĩa là bao thử tất cả đèn nước muối và 500 đó thì nghĩa là 500 không hít nè đèn trong và nước muối nổi thì à, cường sẵn đây cường cũng nói với anh em như này thì à, bộ môn không tan thì cũng có là vài ba loại thôi nó không có nhiều nhưng mà để mà chơi hiệu quả và giá tiền hợp lý túi tiền nó hợp lý cho anh em thì chỉ có những cái bộ môn tài xỉu mà những cái đôi tay của cường làm ra cho anh em đánh những góc cạnh nhẹ nhàng đó như anh em nhìn nha đây là bộ hột à, 13 ly hột 5 năm đấu trường C1 anh em thấy cường đánh những cái góc cạnh rất là đẹp rất là mịn màng anh em nhìn nha nó như bộ hạt chợ luôn nhưng nó sẽ chạy rất đều để chống những cái thầy thợ mà gọi là uh, nghe hay gì đó được khẳng định với anh em một cái điều là có những cái thầy thợ đẳng cấp người ta vẫn nghe được vẫn có thể bắt được những cái nhịp của hồ tài xỉu nhưng nó chỉ là một phần nào đó thôi chứ không phải là là là, là tràn lan đại hải ai cũng thể làm được cái điều đó rất hiếm cái điều đó nha anh em nha nhưng mà đổi lại thì có nói chung là có những cái chiêu thức gì ra thì cũng có muốn cái ờ, bẻ được của nó thôi anh em đó thì ờ, tài ờ, núi, núi này cao thì cũng có núi kia cao hơn đúng không anh em ạ à? che già thì măng mọc thôi thì đổi lại nếu như anh em sợ vấn đề đó thì anh em chơi cái dĩa một âm như thế này thì đây là gọi là dĩa một âm anh em nghe không đây là dĩa một âm có thể chống được những cái anh thợ thầy nghe à, này nọ hay là canh được mặt anh em họ đánh đó anh em nhìn nè dĩa một âm thanh nào cũng như thanh đó anh em nghe không thanh nào cũng như thanh đó thì làm gì cái chuyện mà canh đánh được anh em nha đó là gọi là dĩa một âm đó thì uh, bây giờ quay lại với vấn đề chủ đề chính đó là cái bộ hộp tài xỉu gọi là tài xỉu không tan làm cách nào để tài xỉu không tan mà anh em chơi được đó thì bây giờ nếu như anh em làm cái thì uh, hoặc là đến tay em anh em đến tay trong tay ngoài thì uh, theo cường nha cường khuyên anh em chơi những cái bộ hột gọi là nghiêng tài nghiêng xỉu có nghĩa là hột này anh em nha đây là hột nghiêng tài nè có nghĩa là 10 chén anh em lắc thì nó sẽ có 7 đến 8 chén tài rồi chỉ có hai ba chén xỉu thôi và anh em lắc thì ờ, phải có tay trong tay ngồi đánh thì có thể hiệu quả rất là cao đó phần trăm ăn thì 80 đến 90 phần trăm anh em có có có đường ăn anh em nha đó quánh trong đường vóng anh em quánh trong vòng nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ hoặc là tiếng rưỡi anh em đổi lại bộ hột 5 năm vào có nghĩa là bộ hột lăn đều vào thì anh em sẽ tránh cái trường hợp ấy và tốt nhất anh em sẽ sắm hai bộ như thế này nghiêng tài nghiêng xỉu anh em nha đó thì anh em sẽ cháo qua cháo lại anh em chơi dễ hơn đó thì à, cái bộ hai bộ này có nghĩa là bộ nghiêng tài nghiêng xỉu này thì bao cho anh em thử đèn led 500 nước muối và bao trẻ hột cho anh em luôn hoàn toàn không tăng tích anh em nha khẳng định em 100% là hoàn hồng phân tích thì bây giờ mình sẽ test hộp cho anh em xem và cường sẽ lắp cho anh em xem hai bộ này luôn đây đây thì bây giờ mình sẽ đổ cái hộp bộ hạt xỉu ra trước nha anh em đây là bộ hạt nghiêng về xỉu nhiều hơn có nghĩa là 10 chén lắc nó sẽ có ra từ 8 đến 7 chén xỉu rồi anh em nha đó từ đây là cái bộ hộp đây là cái hộp có tan nè anh em mình sẽ thả vào đây và test 500 anh em nhìn nha hít nè đó đồ có tan là để vào cái, cái bập liền đó anh em thấy không đồ có tan là để cái bập liền này không hít nè anh em thấy chưa rồi tiếp tục là đèn nước muối thì mình à, chưa chưa có à, hết nước muối anh em không thử được trong không anh em đó trong không anh em tứ nè cái đèn này nó bị dính cái gì vậy đây thấy không trong nha một trong một trong nha anh em đó trong vắt luôn nè anh em nhìn nè một bao trong cho anh em luôn đó anh em thấy chưa rồi thì để bây giờ mình sẽ test cho anh em xem về cái bộ môn uh, tài xỉu không tan nhưng tài viên xỉu à, nắp lửa quên chưa test nắp anh em anh em nhìn nắp nha nắp không tan tích nè thử 500 không hít nè đây nắp 3D nắp này là chuyên dùng cho chuyên dùng ờ, tất cả các dòng uh, anh em chơi nha rồi bây giờ anh em thích mình lắc lắc nào cũng được ok sẽ lắp giờ ba con nhất nha anh em dở dạ. một tài một xỉu này anh em cái này là nghiêng xỉu nha một chén xỉu hai chén xỉu ba chén xỉu này thấy chưa lắc bình thường lắc mạnh lắc nhẹ gì nó cũng về nói chung là về xỉu nhiều hơn đó ba chén xỉu thì có một chén tài anh em nha hột lăng lăng rồi nè đó bốn chén xỉu 5 chén xỉu 6 chén xỉu 6 chén xỉu sẽ có một chén tài anh em nha 6 chén xỉu sẽ có một chén tài 7 chén xỉu 7 chén xỉu có một chén tài là ba chén tài ba tài 7 xỉu có nghĩa là 10 chén anh em thấy không là 7 chén xỉu lận đó nó rơi vào tầm 7 đến 8 chén xỉu trong 10 làng chén anh em lắc đó đây là bộ nghiêng về xỉu đó. anh em xem thấy hay thì nhớ để lại một like đăng ký kênh cho cường nha và anh em à, có những cái ờ, ờ, thắc mắc như thế nào thì anh em nhớ bình luận xuống hoặc anh em gọi trực tiếp cho mình 0898 54311 để được mình tư vấn trực tiếp cho anh em đó thì bây giờ mình sẽ à, thử cái bộ à, bộ tài cho anh em đây là cái bộ nghiêng về tài nhiều hơn có nghĩa là nó 7 tấm chén 10 chén thì có 7 tấm chén tài rồi anh em nha đó hột lắc anh em lắc bình thường lắc mạnh tay bình thường nha anh em không có một cái gì anh em phải uh, phải nâng niu nó làm gì hết đấy lắc thoải mái không có sợ một vấn đề hết một tài này anh em anh em cứ lắc thoải mái không có sợ gì nha hai tài anh em nha anh em cứ lắc thoải mái cho mình ba tài anh em đổi nắp cũng được này ba tài rồi nha ba chấn tài sẽ có một tiếng xỉu anh em nha cái lắc bình thường lắc thoải mái không có gì hết bốn ờ, bốn uh, tài rồi anh em nha nắp bình thường nha bốn tài sẽ có một chấn xỉu rồi nha nha bốn hai chấn xỉu rồi bốn tài hai xỉu lắc bình thường lắc nhẹ tay sao cũng được à, 3 chấn xỉu ba chấn tài rồi nè nghĩa là ba tài à ba xỉu rồi bốn xỉu cứ lắc bình thường đó nó sẽ có nó sẽ ra ra ra ra ra ra, ra, ra tài chứ như cái này là nặng tài đúng không anh em cứ lắc bình thường luôn không có sợ chứ. đó sáu ờ, mười chén rồi đó thì bây giờ mình sẽ lắc lại từ đầu đó nãy giờ là nó bị uh, không biết tại sao nha anh em nha ok mình sẽ lắc lại nha hiện tại là đăng tài nha anh em một chén xỉu một chén tài xỉu tí xíu đó tài nè anh em một tài hai tài ba tài bốn tài bốn tài thì có một chén xỉu đó thì anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Cường phát lộc và mọi thắc mắc mọi giá cả thì anh em cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại cho anh em nha rồi chúc anh em cái năm 2020 này thành công hơn và 2021 sắp tới xin chào anh em